tụi mình gần tới cái cổng vào rồi đó tổng cộng là khoảng 2 tiếng luôn nha cả nhà và ở đây thì ờ, mình kẹt lại là tại vì người ta không cho vào nữa thì mình phải đứng mình đợi họ đóng cái cổng như vậy đây tại người đứng đóng, đóng cổng của linh như là cái clip trước linh đã nói là linh sẽ tới cái thành phố Deventer này để uh, uh, tới một cái chỗ gọi là cái cái face Dickens một của um, uh, về một cái nhà văn nhà đại thi hào nổi tiếng của nước Anh và mỗi năm thì du khách tới đây khoảng một trăm ngàn người thì họ đến từ những cái thành phố khác nhau và có thể từ Anh đến nữa nhưng mà bây giờ thì giờ uh, cái mùa dịch này rồi linh không biết là có du à, khách anh không nhưng mà ở đây họ có cho chụp hình miễn phí thì linh muốn lại linh chụp hình à, chụp hình miễn phí cho linh đó bây giờ linh lại đó linh à, lấy đi à, nhưng mà phải có cái giỏ theo chứ giờ linh dọn đồ nghề của linh đi đây linh đến đây để lấy hình của linh hồi vừa đợi vừa chụp vừa rồi đây hello hello à yes thank you mèo hình của linh đây đẹp không thank you bây giờ bắt đầu mình đi vào đây cả nhà ơi hôm nay là có nhiều bảo vệ lắm và trước đây khi mà linh đi học á thì linh đi thẳng cái đường này ủa ta cái đường hồi đó mình đi thẳng là mất tiêu rồi ta à, đi thẳng cái đường này là tới cái trường học linh có tuốt ở đó còn bây giờ thì mình lại đi qua một cái kênh nhỏ để mình vào thành phố hello Merry Christmas oh, <laughs> họ hóa trang thành những cái nhân vật trong câu chuyện số môi đáng kêu bèo mọi người thấy là quá trời người luôn không họ những cái người này là những người mà gọi là à, tình nguyện viên ở cả nhà để họ hóa trang thành những cái nhân vật trong những cái câu chuyện của nhà văn Dickens Thank you. mọi người có nhìn thấy là rất là đông người nhưng thật ra là rất là trật tự vì an ninh và ý thức của những người ở đây rất là tốt lạnh quá có người lấy cái đồ Noel trùm vào để kia cả nhà cả nhà đang nhìn thấy những cái điều mà linh chưa nhìn thấy á tại vì linh dơ được cái máy cao hơn bởi vì người ta phát bánh phát kẹo cho mình mình nhỏ một xíu người ta phát kẹo cho mình tại vì giờ mình đói quá cả nhà ơi nãy giờ là hơn một tiếng rồi đó nha cả nhà mà bây giờ mình mới trở lại cái khúc đầu tiên thôi cả nhà Ôi may quá ở đây họ có bán đồ ăn Linh không thích ăn cái món này lắm đâu Nhưng mà bây giờ thì Linh phải mua thôi Tại vì bây giờ Linh quá trời đói bụng rồi à... brood met zout is? brood met zout is? Ja. ja. 3 đồng, 3 đồng. Dank je. Komt u er zo aan? Ja. Hey, mocht met twee warme chocolademelk? Ja. Nhít nhít không đó mọi người thấy không? Mọi người người thấy là lính nhít nhít nhít không đó. Ở đó có người mặc đồ ờ, của những cái thế kỷ 19 thì cả nhà. may là hồi sáng á Merry Christmas mai là hồi sáng á là có sách 5 euro theo á chứ hả sách tiền ờ, là là là, tiêu luôn rồi cái năm đầu tiên mà từ linh đến đây á, là năm 2005 là khi mà linh vào linh học á, thì lúc đó cũng thấy cũng không có để ý đến cái lễ này đâu à, sau đó thì à, thấy mọi người kéo nhau đi đông quá từ linh cũng à, dạ đặng chú bánh mì của linh đây đừng làm rớt nha à, thì tụi linh kéo lại đây coi để để uh, đi theo người ta như vậy nè mọi người và sau đó linh đi một năm nữa và tới bây giờ linh mới đi lại đây là lần thứ ba luôn á nghĩa là lâu lắm rồi linh mới trở lại cái lễ này Kijk, allemaal ăn xin là cả nhà bây giờ linh đã hiểu cái ờ, cái cấu trúc hình như thế nào rồi đó nghĩa là mình đang đứng ở trong cái phía này và khi mà mình cứ đi tới đi tới thì họ sẽ có những cái cảnh cảnh tắm hiện ờ, xuất hiện ở phía trước mặt mình linh nghĩ là vậy nha tại vì nãy giờ cứ thấy những cái bộ đồ phục trang và những cái nhân vật trong những cái câu chuyện của ông ấy thịt nó đầy đầy thấy chưa Dat Gặp người quen rồi, khóa trang nhưng mà gặp người quen. Toevallig, weer bekende Leukjesstad. Oh, het plezier vandaag. Goed, goed. Lekker hoor. Lekker. Ik denk ik zie iets. Wissel man, evening one, evening knick-knack, all my tongue with a knick-knack, belly whack, give it on the bone, whistle man, lo cô giáo đó thấy chưa và lên uống rượu nóng đây Ở đây rẻ hơn đằng kia hai năm chục cent Oh sorry <laughs> Giờ đứng đây uống rượu nóng nha cả nhà Rồi bắt đầu lại đi tiếp Đây, đây chính là rượu nóng Rượu này thì à, rất là hợp vào mùa đông uhm, Ngon lắm Nó nó ấm và nó à, nó vừa uống nó không có quá nóng và nó ngọt ngọt nữa cả nhà nếu mà đi vào mùa đông thì nên mua cái bụng rượu đây là những người quét dọn ngày xưa mọi người thấy cái đường phố ở đây không nhìn nó giống như trong những cái câu chuyện cổ tích mà mình hay xem á và đây là cái ờ, cây mistletoe khi mà mình đứng ở dưới đây mình hôn nhau thì sẽ rất là hạnh phúc so lieb à à, mình cũng muốn mua nữa dù là chẳng làm gì hết Oh, je lekkere snoepjes. Kijk, những cái người bán hàng á cái nhà bình thường thì mặc đồ bình thường thôi nha nhưng mà không mấy hôm nay là trong cái lễ hội này thì họ phải uh, thay đồ những cái đồ của thế kỷ 19 này cả nhà để uh, cho mình hòa vào cái không khí của ngày xưa ấy. không khí không phải cổ tích mà cái chuyện ngày xưa và đây là những mặt hàng Noel thấy không trong đó cô bán là cũng mặc đồ đồ đồ đồ đồ của những cái kỷ trước nữa It's a very nice Christmas. Yeah, a <laughs> nice Christmas. You won't get stronger. Thế là mình hết hồn mình đang tập trung ở chỗ khác. <laughs> coi chuyện gì xảy ra đây có điều gì đặc biệt đây wow, mà khói nhiều quá cơ kìa à, mọi người ơi nếu mà có dịp đến Hà Lan vào những cái tháng 12 thì mọi người sẽ thấy ở đây có nhiều cái lễ hội hay lắm ờ, mọi người đang hồi hộp chờ đợi cái điều gì đặc biệt xảy ra đây nè wow. không khí này cùng nhau hồi hộp chờ đợi chuyện gì đang xảy ra mà mọi người đang đứng rất là yên lặng sau cái tiếng chuông không có chuyện gì xảy ra cả Linh sợ lắm nha hôm nay Linh đi quay ở ngoài như vậy nè vào cái lễ hội Linh nghĩ là ở đây họ sẽ mở nhạc lên và lúc đó là coi như cái tiêu cái clip của mình rồi nhưng mà họ hay quá họ không có mở nhạc gì cả tất cả đều là nhạc sống đều là nhạc họ tự chơi ồ ờ, cái tay Linh mỏi quá đây bánh gì nữa đây à, cái bánh này là bánh uh, caramel apples wow, cái này là táo nhúng vào nhúng vào vào vào uh, chocolate nè rồi giống như Korea nữa à, Nhiều hấp dẫn quá Hết tiền rồi ai cho Linh mượn tiền đi Hello Đây là bánh mì, bánh tét bindt hij je eigenlijk aan de appelvast, dat moet ik eigenlijk zeggen. Oh, zo. Ja. Nou, op het moment dat je de karamel niet warm maakt, kan die ook er niet omheen hechten. Oh, zo, ja. Linh biết là tại sao có một thời gian dài thật dài Linh không đi là cái lễ này tại vì lúc đó Linh có con đó Linh học xong năm hai Linh có con rồi Cho nên là Linh không có đi nữa đó ở đây cũng đẹp quá bây giờ linh biết quay rồi đó cho nên linh quay cho mọi người xem những cái uh, vật dụng nó kỹ hơn chứ linh không có quay nước như ngày trước nữa oh sorry Funny, funny, funny trong đó có nhạc mình phải nghe nhạc xong là mình phải rút lui liền mấy người làm youtuber cũng khổ lắm đó, cả nhà ơi nếu mà mọi người xem cái clip của tụi linh những cái youtuber của tụi linh đó mọi người sẽ cảm thấy là uh, cái clip nó, nó có chút xíu thôi nhưng mà tụi linh phải tốn công tốn sức rất là nhiều để quay và edit lại cho cả nhà xem đó giống như hôm nay này mình đã đứng 2 tiếng ở ngoài trời tất nhiên mọi người sẽ nói ủa ai cần đâu làm gì phải cần khổ cực như vậy nhưng mà mình muốn đem những cái mới lại ra cho mọi người xem á thì mình đành phải uh, làm những cái việc như thế cái việc mọi người cho là điên khùng mới có người Linh đang đứng trước một cái máy ờ, gọi là cái máy làm bóc ren cái nhà bóc nổ của thời cổ à, Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh đây là cái phần 1 thôi nhưng mà Linh sẽ làm cho mọi à, Linh sẽ quay một cái clip để uh, cho mọi người xem phần 2 nữa tại vì nếu mà Linh quay một cái clip mà quá dài thì cũng không hay lắm cho nên uh, bây giờ Linh sẽ dừng ở đây phần 1 và mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi clip của Linh trong cái lễ hội Dickens này ở phần 2 nữa nhé cảm ơn cả nhà chào cả nhà và chúc mọi người cả nhà một chúc cả nhà một ngày thật vui nhớ like share subscribe cho Linh nhé bye bye Wow.